rửa đi không dám rửa này này cù á cù nó có mấy con tới người ta nuôi cù chia con đã con tao không biết gì hết luôn không cù đang thế không ờ, thằng ta lấy lông người ta đốt hả cậu cậu ơi nói còn nó con cãi cậu ơi nó lấy lông cho người ta làm gì cậu cậu mày bán mày mình ờ, bán mày áo bán phải không dạ. ừ. con nói đúng con ngoại ghẹ và cậu cậu cậu tao biết chơi mà máy vừa nước mà còn nước con tin không luôn nữa rồi mấy cái bình này lúc này có ờ, điện thoại di động rồi má mình đem theo rồi ế về bắt câu thôi chép vô à, nó vô tính rồi lưu ý vậy đây coi mặt à, canh đỏ đỏ đỏ luôn nè